Hai tiệm em quá trời Ai lo gì Không ai làm được gì em đâu Áo quần ở đâu vậy Chị Sương mua Ngó hai bận gì Giống y bóng má Lá cổng về Ông buồn kiếm cớ đánh nữa đó Kệ Hai hết sợ tí rồi Bất quá Chết là cùng chứ gì Nhưng mà tội không Lát ông về nữa đó Thay đồ lẹ đi Rồi chuẩn bị đi Kiểm dịch vô Là chết cả đám ghe đó là của thằng bắn nhằn hung đàn dịch của nó chạy đồng chẳng tiêm chủng gì đâu anh ba ừ đúng rồi phải chơi cho nó một trận chưa thấy quan tài cũng chưa đổ lệ đâu hay uh, anh ba giả làm kiểm dịch lùa hết dịch nó đi vậy nó mới uống thuốc này chứ đâu mà giờ này con ở đây còn nhiều nơi khác á người ta chôn hết rồi dịch của ông á không đi tiêm chủng ông tưởng trốn đây là ông ngon à để chị tôi báo cho ông biết nha ông có mà trốn đằng trời hai anh à Thương em với Nỡ nào anh để nhà em chết đói hay sao Ở trên lẫn xuống Sao chúng tôi biết được Thì anh có cãi ai đâu Thương em Anh cứ giả vờ như không biết Bầy vịt nhà em chỉ mấy chục con Nhỏ xíu à So với vịt người ta Bằng ngàn vạn con Thôi vậy là anh đồng ý rồi nhá Thôi hai anh cứ về bên kia trước Em bắt cặp Peter cho hai anh lai dai Tôi nể vợ ông á trả nợ ba con em cứu chị thôi mà Mm. mấy người qua đó rồi Làm cái gì? Để cứu bà Dịch Mẹ Tụi chó Đã đời ha Chắc tụi nó tưởng cô là vợ tôi thì hứng thú lắm phải không? Ừ? Phải không? Kìa bọn chó nó nghĩ vậy đi Mất gì tiền đâu Em không biết Chị bỏ tụi em hả Chị không thể ở đây được nữa Mẹ cưng ác một Ba cưng ác mười Ác vậy Làm sao mà sống Đi đâu Đi rồi Đi đâu Vô trọng á Chắc là đi luôn rồi Rồi nó mang về làm tiết canh Vợ út vỏ ngon quá chứ Cùng nhà đại ca hay quá ha <laughs> À Ôi trời ơi, đù đâu Sao quá trời ơi à, kìa Bắt nó lại à. Lẹ đi, bắt nó 来来！ giật mình thức giấc Tôi lại nhớ thằng Điền và nhớ chị Tôi nhớ Điền như nhớ một đồng loại Nhớ một cách trò chuyện mà độc thấu lòng nhau Nhớ một người ngồi nghe được tiếng tim mình Và nhớ một người che chở Công việc đáng lẽ là của cha hay má tôi Tôi biết ơn Điền ngay cả khi Điền bỏ đi cũng để lại cho tôi một món quà món quà tuy nhỏ nhưng đứa con thiếu hụt tình thương mẹ cha lại nghe mắt mình cay mãi nỗi xốn sang đã rung lên và mùa đẹp nhất trong năm lại đến det... Con cất đi Để mai mốt con chồng Dạ mà 7 năm qua Tí không được như vậy thì đâu có tan nát kiếm già dịch và nhậu chơi ông già tôi bay đâu tới đây đủ má trên trời xuống chứ đâu xuống cha ông già nó đưa dịch tới cánh đồng này mà không biết tôi này là ai hả kiếm vài con nhậu chơi làm gì mà quạo bây giờ ไม่ย้ำตาเลยฮะ certo! Xảy đâu á.